Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Fasika Và hôm nay mình sẽ làm clip, mình sẽ uh, cập nhật cho các bạn đó là hai cái record miễn phí nha các bạn Ok, thì um, đầu tiên mình cập nhật một cái record đầu tiên đó chính là record chân phục Và record thứ hai đó chính là record tử quyền uh, Cái tấm tấm tử quyền các bạn có thể nhận miễn phí Nhưng mà cái tấm tấm này chỉ giới hạn 25 lượt nhập Đầu tiên là mình phải lên shop vào này nha hữu vận may cơm mình sẽ ghi là shop hữu vận may cơm nha hữu vận may cơm đây cái shop này em ơi thì cái shop này có uh, bằng lá nhưng mà thì cái shop này có bán ạc Grand Free Fire rất là đơn giản có 25k các bạn có thể trúng ngay một con ạc chỉ với 300k nha mọi người rất là mùa đồ luôn ở đây có một cái vòng quay 20k các bạn hãy đăng nhập vào các bạn hãy quay có cơ hội trúng ngày à. mà có đe ska có khi có khi chúng cô đây kim cương luôn nha mọi người ở đây này có hội vân may à, hội vân may à, chỉ với miễn phí luôn nè mọi người đây rất là nhiều chỗ nha mọi người các các bạn có thể vào shop hương vương may thì cái shop này là cái shop của mình nha mọi người mọi người có thể vào shop hương vương may chấm chấm vn mọi người có thể hương vương may nha đây là sách chính thức mọi người của mình nha mọi người ok giờ mình sẽ vào ờ, Spotify mình sẽ cập nhật cho các bạn biết cái record thôi nha mình sẽ vào Spotify nè mình sẽ tắt cái mic nhỏ lại nha mọi người anh em nào mà xem video anh em nhớ cho mình ờ, một like và subscribe đăng ký kênh nha thì trên hai bây giờ và bữa nay có vài người ờ, trên kênh youtube mình á là xem video xem video chùa không có like cho mình nha không đăng ký kênh như mình luôn ok và mình cũng không biết nói sao với mấy người đó nữa ok giờ mình sẽ vào à để uống mình nha mình mít lại ok ok mọi người mình sẽ vào đó mình sẽ cập nhật mà có trong em nè rất là xịn luôn nha đây là mình nhạc của mình nha mọi người anh em nào có thấy chơi kết bạn với mình cái anh em hãy đây mình cho xe mạc nè các bạn hãy à, sao chép đi nha ok sẽ ra phần này sau đó về phần, phần thông báo sau đó vô phần uh, nhập cô đen này. ok mình sẽ bắt đầu nhập cô đen nha mọi người cô đen đầu tiên đó chắc chắn là cô đen mới nhập thì cái cô đen này là thì uh, Ganna mới code đó là làm ván free fire mình sẽ nhập nha thì code này là mình đã nhập rồi code đã được sử dụng là mình đã nhập rồi đấy anh em có thể nhập code này là chính thức nhập được nha bây giờ mình sẽ nhập code đe băng quỳ nha mọi người đây chính là cô đẹp và um, sorry anh em nha chuyện hồi nãy là bị xin lỗi ok và đây là cái record băng quyền nha mọi người ở ờ, tử quyền nha mọi người các bạn có thể nhập vào chúng nha thì mình sẽ nhập nè wow và chúc mình đã nhận ngay nắm nắm băng quyền nha mọi người ok rất là hay luôn nha mọi người anh em nào mà thấy clip này hay thì tiếc cho mình một like và đăng ký kênh nha và clip mình đến kết thúc thôi bye bye